Ok xin chào các bạn đã cho mình nha Mình là Jackie đây Hôm nay mình sẽ video đó chính là Chơi Minecraft trong Roblox Các bạn thấy cái skin mình nó hình ờ, nhìn người Roblox không Nhưng mà mày chơi lại là Minecraft không Thì đúng rồi đó Mà đang um, thì mình đang chơi một game tên là Bloxcraft ở trong Roblox Thì ok Thì giờ khi mới vô chúng ta phải đi tìm gỗ và chặt gỗ quanh cái đó là bài chế tạo luôn các bạn đó mới vô mình mới có chiếc cúp luôn rồi ok rồi giờ thì ờ, tìm cây để chặt cây gỗ sau đó mình sẽ đào mine xuống nha mình sẽ đi mine xuống nha ok à, mấy bạn nói nghe mấy cái âm thanh lên cạnh ngoài là do ba mình xem tivi nha ừ, để ý nha giờ thì chế tạo một cái que những cái que sau để mình chế tạo kia kiếm gỗ coi ủa nó không có kiếm gỗ rồi bạn ơi nó không có kiếm kiếm gỗ không à muốn mua khác thì nó cần tìm robot nó cần robot được rồi có thì mai là gì tao cũng xin mấy con đỏ đã đấy nhá lúc nãy nó bị lỗi gì đó bạn dạ dạ ba mình nói mình nói là kia rồi nha mấy bạn thấy video nó di chuyển hơi bị lắc thì thứ thì thông cảm nha bạn chứ bạn làm chơi nó cũng lắc hết nhưng mà giờ cái gì rồi bị tắc nguồn đen rồi alo hình như vn nó bị đen rồi bạn ơi alo alo bị đen luôn rồi alo rồi ok quay lại rồi bạn ơi nó bị lỗi lúc nãy mới bị lỗi ok không cảm nha là lúc này nó vay nó bị lỗi gì em giờ thì quay là thôi giờ thì mình sẽ đào đá mình nên uh, ờ, nó ờ, tìm kiếm thép để quặng dạ mình là mấy bà chờ xíu nha bạn chờ xíu

rồi ok mình quay trở lại mà nó lúc nãy uh, mình bị mình phải im tí lúc nay mình vẫn đang chơi thứ nhưng mà mình phải im tí mà rồi ok cái video này mình sẽ quay tầm mười mấy phút nữa bạn à. giờ thì moi đá thôi giờ thì mình đã thi xong rồi nên mình có lẽ là cũng tương đối là rảnh rồi nhưng mà tương đối là rảnh rồi ừ, rảnh hơn lúc trước rồi. nên mình có thể quay video up video đều là bình thường à mà đây là video bằng OBS nha bạn nên nó lắc à. còn video Bandicam á bạn thì bởi vì Bandicam bạn nó bị lỗi gì á bạn kiểu như mình bấm lên nó quay nó bị đứng máy luôn bây giờ thì mình sẽ chế tạo sử một bộ giáp đá ui nó chơi tạo được một giáp đá luôn nào giáp một bộ giáp đá luôn kìa bạn ôi trời ơi ảo vậy giờ mũ áo ờ, giờ bằng một cái mũ bằng đá một cái quần đá và giờ là một cái đôi giày đá toàn đồ bằng đá không mà làm một bộ giáp bằng đá luôn mới mới ảo giờ thì mặc vô thôi đó do cái skin Roblox nó đóng bên ngoài nên mặc vô chất đá nó cũng không hiện gì đâu mà mà mình thấy cái phong cách chơi nó cũng tương đối giống Minecraft à tương đối giống à giờ video cũng tập 6 phút video mà sẽ quay tầm mười mấy phút nào bạn giờ đào đá mo đá không thấy gì luôn nè mình tìm hình như mình tìm hang ma có ai ở ừ. ui thấy có hộ một cái hộ một cái một cái hang kia bạn cái hai này nữa từ từ như vậy có chút ba bình thường mà ngủ ngon giờ thì mai đồ tìm khoáng sản này các bạn hay ra hay ra Ồ nó lại chưa lót đi hết kìa bạn Nó mới hiện người chơi kìa Nó xuyên tường luôn ô bị lát luôn rồi Đứng luôn rồi Nó đứng lót lúc nãy kìa các bạn Mấy bạn thấy không Giờ nó lại bị kẹt nữa rồi Rồi rớt luôn <laughs> té mình nó luôn vậy à. tưởng Tính mình đang đói luôn kìa à rồi đi tới một cái đoạn nó lại bị này nữa thì ờ, thì cách nào để tìm được quạng ờ, là mấy cái quạng này đây thì như xác suất tìm nó là nó khó mà nó ơi thì như xác suất tìm mấy này nó khó ủa có cái đuốc nè moi ý là trà đồ nhôm á bạn trùng nhà đó <laughs> có khu gỗ dưới đây luôn tức là nơi này từng là nơi mà có người tới người ta tới đây lấy gỗ đỡ lên gỗ lại đó rồi giờ là mò đút thêm gì thôi lại tàn thái băng nữa toàn sao toàn băng nữa mà mình thấy toàn băng đá vậy mà mà mình cũng không biết trong người mình có sẵn bảy cục băng nào luôn kìa nếu mà để ý thì sẽ lấy Ủa có một luồng ánh sáng à Rồi ok, giờ mình sẽ tạm im im một tí nha mà rồi ok <laughs> mình đã trở lại tí nha mình đã trở lại tí nha bạn nó hơi tiếng thôi nó mình hơi tạm tạm giờ thì khai thác than này tìm thấy than thì mình khai thác than lúc đó thì mình tạm tạm im im tí đó là số điểm giờ mà check bia thì tầm 12 phút rồi giờ mình nghĩ là chiếc quay video thêm tầm tí thôi Ồ thấy hình như là quạt thép nữa nè bạn giờ mình chuẩn bị nghỉ rồi giờ thì mình khai thác kim cương thật ra lúc nãy mình chơi mình có im im mà có thấy kim cương bị lỗi rồi đó bạn cũng thấy rồi ha giờ thì chế tạo một lò nung mà thôi mình cũng sẽ tạm biệt các bạn tại đây đây và khi xem xong video này các bạn hãy cho mình sẽ cũng tạm dừng video lại tại đây đi vì giờ tầm mười mấy phút rồi và khi xem xong video này các bạn hãy cho mình một like subscribe nhấn một cái chung hộ mình ra video tiếp theo nha và tâm thêm cũng được đem ra tiếp theo và đừng xem chùa nữa mà nó mình quá mà mình quá mệt thứ rồi giờ thì mình à, đang à, vừa chế tạo vừa nói chuyện bye bye đây đây rồi ok bye bye